Tin tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, sau phiên đầu năm phát quà đầu năm mới thì thị trường của chúng ta đã trải qua một tuần điều chỉnh với biên độ giảm giá cũng ở mức trung bình. Tức là thị trường của chúng ta mở cửa thì ở vùng 1118, đóng cửa tuần thì ở 1177, một uh, tuần giảm giá gần 3%. Có thể nói với hai phiên giảm giá khá là mạnh, thị trường của chúng ta đã có hai phiên phân phối. Nhịp phân phối sẽ tiếp tục được kéo dài. Dự kiến trong tuần này sẽ tiếp tục có những phiên phân phối nữa, đan xen những phiên phục hồi. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật của chỉ số VN-Index và các nhóm ngành cổ phiếu chủ chốt ảnh hưởng đến thị trường chung, tôi sẽ điểm qua thông tin. Xét về yếu tố thông tin, thì tuần qua cả thế giới cùng chờ đợi cuộc họp của Fed FOMC À, và đúng như kỳ vọng của giới đầu tư, ờ, Fed đã tăng lãi suất 0.25%. Theo tôi thì đây là một mức tăng nó hơi thấp, thấp hơn cái uh, biên bản của họp tháng 3 của Fed. Vì với biên bản của họp tháng uh, tháng 12 tôi xin lỗi. Với biên bản của họp tháng 12 của Fed thì Fed có đưa ra là sau tháng 3 lãi suất của Fed sẽ được đưa lên là tầm 5,2 đến 5,4%, nhưng thực tế sau tháng 2 này thì lãi suất của Fed mới đưa lên mức là 4.5 đến 4.75. Như vậy nếu không có gì thay đổi thì đến à, cuộc họp vào ngày 21 và 22 tháng 3 Fed sẽ đưa lãi suất lên là 4.75 đến 5 tức là lãi suất của tăng thực tế của Fed thì thấp hơn biên bản cuộc họp tháng 3 khoảng 0.25%. Điều này thì nó cũng không làm thay đổi nhiều. Tuy nhiên, cái điểm rất là đáng chú ý ở trong tuần qua thì nó lại không nằm ở cái cuộc họp tăng lãi suất tức là những cái lãi suất của Fed thì đã được thị trường dự đoán trước và phản ánh vào giá. Bên cạnh đó, ngân hàng trung ương Anh cũng tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 4%. Ngân hàng trung ương châu Âu cũng tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 3%. Nói chung là mặt bằng lãi suất của các nền kinh tế lớn trên thế giới đã đưa lên mức khá là khá là cao so với cách đây một năm. À, trong tuần qua thì ngoài cái tâm điểm là cuộc họp FOMC tăng lãi suất của Fed, của Ngân hàng Trung ương ờ, châu Âu ECB, của BOG, ờ, Ngân hàng ờ, Trung ương Anh thì còn thông tin rất là đáng chú ý đấy chính là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ. Có một điều bất ngờ xảy ra, tức là cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ thì rất là tốt. Các chuyên gia chỉ dự đoán là trong tháng 1 thì Mỹ sẽ tạo ra được tầm 193.000 việc làm. Nhưng thực tế thì số việc làm được tạo mới lại lên đến hơn 500.000 việc làm. Và cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nó mới là bất ngờ, nó siêu tốt luôn. À, trong thời Tổng thống Donald Trump khi tỷ lệ thất nghiệp có những tháng xuống đến 3.5 thì tưởng như đấy là cái tỷ lệ thất nghiệp tốt nhất mà Mỹ đã đạt được trong nhiều năm qua. Thì tuy nhiên trong tháng 1 vừa qua tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ còn tốt hơn mức đó tức là xuống đến mức là 3,4%. Chúng ta biết là lần gần nhất tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở mức 3,4% đã là năm 1969, tức cách đây 53 năm. Do vậy, cái với những cái thông tin tốt thế này thì nó đã ủng hộ cho đồng USD là đảo chiều tăng giá và gây áp lực lên các thị trường ờ, tài sản. Bên cạnh đó thì cái chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ cũng rất là tốt ngay đầu tuần thì chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì tiếp tục đứng ở mức là dưới 50. Đây, chỉ số PMI sản xuất của Mỹ 47,8, đây là tháng thứ ba liên tiếp. Nó cho thấy là khu vực sản xuất của Mỹ thì đang thu hẹp. Tuy nhiên, cái khu vực dịch vụ thì sau một tháng à, thu hẹp thì tháng 1 vừa qua khu vực dịch vụ thì lại à, mở rộng trở lại. Chúng ta nhìn thấy chỉ số PMI của khối dịch vụ tăng vọt từ mức là 49,6 tăng lên mức 55 vượt rất xa cái mức là 50,5 của chuyên gia dự kiến. Với cái chỉ số tỷ số lạm phát và với chỉ số tỷ lệ thất nghiệp và cái PMI dịch vụ, chúng ta biết nền kinh tế Mỹ thì khối dịch vụ chiếm 44% GDP. Nó đang rất là mạnh mẽ như thế này thì chúng ta hoàn toàn giới đầu tư đang có lý do để lo ngại là Fed sẽ tiếp tục là thể hiện cái quan điểm diều hâu và siết mạnh cái lãi suất cũng như sẽ giữ lãi suất trên cao bởi vì hiện nay nền kinh tế Mỹ đang rất là mạnh mẽ. Khi nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể chịu được những cái áp lực từ việc tăng lãi suất và siết QE của Fed. Điều này nó hoàn toàn không có lợi cho thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Đó là xét trên yếu tố cơ bản thế giới nhé. Bên cạnh đó thì cái công cuộc kiềm chế lạm phát của Mỹ nó cũng sẽ sẽ gặp rất nhiều là thách thức bởi vì hiện nay chúng ta biết đó, giá lương thực thực phẩm của Mỹ cũng tăng rất là mạnh. Đặc biệt trong tuần qua thì giá trứng gà của Mỹ tăng đột biến. Người dân Mỹ thì đổ xô đi xây chuồng gà vì nỗi ám ảnh trứng gà tăng phi mã. Chúng ta biết là một mặt hàng nhóm mặt hàng này xuống thì nhóm mặt hàng khác lại lên. Điều này cho thấy là cái công cuộc kiềm chế lạm phát của Fed vẫn còn rất nhiều việc phải làm và việc mục tiêu Fed đưa lạm phát về 2% nó vẫn rất là xa vời. Đó là về thông tin của vĩ mô kinh tế thế giới tuần qua. Tuần tới thì không có thông tin kinh tế nào quan trọng của Mỹ và tuần tiếp theo nữa mới có thông tin lạm phát. Nhưng như chúng ta biết trong tháng 2 này chúng ta có 3 thông tin quan trọng. Thứ nhất là thông tin tăng lãi suất thì đã ra rồi. Thông tin về tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp thì cũng ra rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn thông tin CPI công bố vào ờ, tuần sau thôi, tuần sau nữa thôi. Tuần tới thì ờ, xét trên bình diện thế giới không có thông tin kinh tế nào quan trọng được công bố mà đa phần nó là sâu diễn của các chủ tịch Fed. Ngày thứ hai chúng ta không có tin, ngày thứ ba thì chúng ta có chủ tịch Fed ngài Powell phát biểu. Bên cạnh đó chúng ta có ngài Pa, thành viên FOMC cũng phát biểu. Đến ngày thứ tư thì chúng ta có Chủ tịch Fed William phát biểu. Ngài William là Chủ tịch Fed New York, uh, nhân vật quyền lực số 2 trong các uh, Chủ tịch Fed của thành viên của FOMC. Tiếng nói rất là quan trọng vì chúng ta biết là Fed, uh, ờ, Fed New York, uh, ngân hàng New York thì là đơn vị sở hữu cổ phần lớn nhất của Fed nên tiếng nói đương nhiên là cổ phần lớn nhất thì tiếng nói là quan trọng nhất chỉ sau vị chủ tịch thôi ngài Powell thôi bên cạnh đó thì chúng ta còn ờ, các thành viên ờ, FOMC khác cũng phát biểu trong tuần tới như là cuối tuần thì chúng ta có ngài Walker này hacker này đấy nói chung là tuần tới sẽ là dâu diễn của các chủ tịch Fed cái việc phát biểu của các chủ tịch Fed nói bình luận về cái chính sách tiền tệ cũng như cái quan điểm của các chủ tịch Fed nó sẽ cho thị trường thêm những cái tín hiệu rõ ràng hơn về cái biên bản cuộc họp tuần trước. Đó là xét trên bình diện là tin tức của thế giới. Với những tin tức như trên thì chúng ta có thể thấy là việc Fed tăng lãi suất thì là mặc định rồi, nhiều khả năng là không thay đổi. Fed sẽ tăng một lần 0.25% vào tháng 3 nữa thôi. Sau đó sẽ giữ ở mức lãi suất ở 5% trong một thời gian dài. Nhưng với những dữ liệu kinh tế rất là tuyệt vời như tuần qua thì nếu trong điều kiện mà thị trường đang tăng trưởng tốt Đấy, thì nó là những thông tin rất là tốt cho thị trường tài chính. Nhưng trong điều kiện hiện tại, thời điểm hiện tại thì nó lại không hề tốt. Bởi vì với những dữ liệu nền kinh tế Mỹ đang khá là mạnh mẽ như vậy thì hoàn toàn có lý do để lo ngại là Fed sẽ không có lý do gì để cắt giảm lãi suất. Ngắn hạn là và chưa nhìn thấy lý do để Fed có khả năng cắt giảm lãi suất và lãi suất sẽ được giữ trên cao ở một thời gian dài. Điều này là ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vay nợ lớn. Cũng như với mức lãi suất trên cao thì nó sẽ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp. Điều đó dẫn đến là định giá của thị trường phải thấp hơn, cổ phiếu phải được định giá thấp hơn. Do đó, yếu tố ủng hộ thị trường chứng khoán đi lên là không có, nhưng yếu tố mà uh, có thể kéo thị trường chứng khoán điều chỉnh xuống những nhịp giảm sâu hơn thì lại hoàn toàn có lý do để lo ngại. Đó là xét trên yếu tố thông tin. Còn xét trên yếu tố kỹ thuật, thứ nhất thì chúng ta nhìn thấy là chỉ số ờ, đô la index sau một thời gian dài à, giảm giá thì đã bật tăng trở lại, có một tuần bật tăng trở lại rất là mạnh mẽ tạo ra một cây nến đảo chiều. Điều này hoàn toàn có tuần tới thì hoàn toàn chỉ số đô la index có thể tiếp tục tăng lên ngưỡng 104 hoặc là kéo lên vùng 106 107. Điều này hoàn toàn gây áp lực lên các thị trường tài sản khác. Với chỉ số Dow Jones thì ờ, chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones sau khi tạo đáy ở vùng giá là 29.000 thì đã tiến lên vùng giá 3 sát 35.000. Hiện nay Dow Jones đang sau khi điều chỉnh xuống 33.000 hiện nay đang đứng ở vùng quanh 34.000. Tôi đang nhìn thấy một giai đoạn là sideways up của Dow Jones trong một cái kênh giá. Tuy nó không tăng giá mạnh nhưng nó đang ở cái vùng giá 33 35.000. Nhiều khả năng chỉ số Dow Jones sẽ tiếp tục tích lũy sideways up. Nếu chúng ta nhìn kỹ hơn và nhìn tinh hơn thì tôi lại đang nhìn thấy đây là một quá trình tái phân phối của chỉ số Dow Jones. Sau hơn một năm phân phối kéo dài từ tháng 5 năm 2021 cho đến tháng 2 à, năm 2022 thì chỉ số Dow Jones bước vào một dịp giảm mạnh xuống dưới 30.000. Hiện nay sau khi phục hồi lên vùng 34 35.000 thì chỉ số Dow Jones tôi đang nhìn thấy một cái quá trình tái phân phối ở đây. Có lẽ cái quá trình này không thể kéo dài như ở trên đỉnh được bởi vì những thông tin kinh tế không ủng hộ cho chỉ số Dow Jones có thể kéo dài lâu ở phía trên này. Chúng ta biết kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp uh, của Mỹ năm 2022 thì nó không quá xấu, tuy nó không đạt kỳ vọng nhưng kết quả kinh doanh từ quý 1, quý 2 năm 2023, đặc biệt là quý 2 trở đi, năm 2023 trở đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì chúng ta biết là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3 năm 2022 12 à, đến tháng 6 năm 2022 lãi suất của Fed vẫn mới dừng ở mức là 1 0.75 đến 1%. Như vậy mọi khoản vay ngắn hạn vốn lưu động trước tháng 6 năm 2022 thì vẫn dừng ở mức thấp. Nhưng nếu những khoản vay đó khi đáo hạn vì chúng ta biết vốn lưu động thì thường vay dưới 12 tháng. Như vậy mọi khoản vay từ quý 2 năm 2023 này trở đi thì sẽ chịu mức lãi suất rất là cao trên 5% mà chúng ta biết mức lãi suất từ lãi suất 1 mà lên đến 5 thì nó rất là khủng khiếp. Nó sẽ bào mòn hết lợi nhuận doanh nghiệp và từ đó thì chúng ta biết thị trường chứng khoán thì luôn chạy trước. Thị trường có lẽ không đợi đến báo cáo quý 2 và quý 3 năm 2023 đâu, bởi vì đợi lúc đó thì báo cáo rất là thấp. Mà có lẽ là trước quý 1 năm 2023 thì thị trường đã điều chỉnh trước rồi. Do vậy quan điểm cá nhân tôi thì quá trình tái tích lũy, tái phân phối, tôi xin lỗi, quá trình tái phân phối này nhiều khả năng sẽ kéo dài được từ giờ cho đến khoảng lúc phép họp vào tháng 3. Khi có biên bản của họp tháng 3 ra thì có lẽ đấy là điểm kết thúc. Nếu Fed tiếp tục tái khẳng định sẽ giữ lãi suất cả năm 2023 và trên 5% và không cắt giảm thì điều đó hoàn toàn có thể đánh sập thị trường. Do vậy là từ giờ bây giờ chúng ta đầu tháng 2 đến ờ, 21, 22 tháng 3. Như vậy thị trường còn một tháng rưỡi nữa. Theo tôi trong vòng một tháng rưỡi này thị trường sẽ đi trong xu hướng là sideways là chính. Đó là với thị trường chứng khoán Mỹ. Với chỉ số Nasdaq thì nó cũng tương tự thôi. Sau khi tạo mô hình hai đáy, bây giờ nó đang 12 năm. Nó sẽ hướng đến target mô hình hai đáy là 13.6. Khả năng sau đó nó sẽ đi sideways. Chỉ số S&P 500 cũng vậy, đang đi trong quá trình sideways up. Như vậy với chỉ số chứng khoán thế giới thì hiện nay có thể gọi là đi dao động ổn định. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vận động theo kiểu của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không bị tác động mạnh từ thị trường chứng khoán thế giới nữa. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Xét trên yếu tố tin tức thì ờ, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được khối ngoại là mua dòng khá là mạnh. Đây là một trong những cái lực đỡ rất là tốt cho thị trường nâng đỡ thị trường chúng ta biết suốt từ đợt phục hồi đến cuối tháng 11 đến giờ thì cái sức mua ở khối ngoại hơn 40.000 tỷ chính là một động lực rất là lớn hỗ trợ nâng đỡ cho thị trường. Khi nào vốn ngoại còn chưa đảo chiều thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc thị trường của chúng ta sẽ bước vào một quá trình sideways, đi sideways biên độ ờ, hẹp để tích lũy thôi. Còn xét trên yếu tố tin tức nội tại của Việt Nam thì tôi thấy có một vài điểm ờ, nó đáng lưu ý như sau. Thứ nhất là về cơ cấu nợ. Cơ cấu nợ của các công ty niêm yết thì chúng ta nhìn thấy là có xu hướng tăng, tăng khá là mạnh. Đặc biệt là ở nhóm công ty về ngành công nghiệp và bất động sản, đặc biệt là nhóm bất động sản chúng ta nhìn thấy à, từ năm 2016 đến 2021 thì tỷ lệ nợ trên tổng tài sản của công ty niêm yết bất động sản thì duy trì ở mức là hơn 65%. Tuy nhiên, đến năm 2022 à, thì tỷ lệ này tăng đột biến lên rất là mạnh, lên 86,9%. Như vậy bây giờ với 10 đồng vốn thì các công ty bất động sản chỉ có hơn một đồng còn gần 9 đồng đi vay. Cái điều này nó là một cái tín hiệu cảnh báo rất rất là bàn căng rất là nguy hiểm chứ nó không hề đơn giản do vậy đây là một cái phần rất là đáng chú ý do vậy cái khó khăn trong thị trường bất động sản khi thị trường đóng băng thì nó lại càng phủ bóng đen bao trùm lên ngành này thứ hai là cái tỷ suất sinh lời thì chúng ta biết là sự suy giảm của các công ty của chúng ta suy giảm khá là mạnh năm 2022 so với 2021 và dự kiến 2023 cái tỷ suất sinh lời này có thể tiếp tục giảm. Giảm một phần thứ nhất là cái lãi suất đã không còn rẻ nữa, thời kỳ tiền rẻ đã kết thúc rồi. Thứ hai là cái hiệu quả kinh doanh à, không cao của các ngành nghề, đặc biệt là bất động sản. Chúng ta biết năm 2021 với một năm đỉnh cao bùng nổ bất động sản thì cái tỷ suất sinh lời ROA của ngành bất động sản đạt mức 6,9% cũng không hề cao so với trên vốn nhưng mà cái năm 2022 thì nó đạt mức rất thấp 3%. Với cái biên lợi nhuận mỏng như thế này cộng với lại cái tỷ lệ vốn vay lớn và cái lãi suất cho vay tăng thì hoàn toàn năm 2023 này có lẽ số doanh nghiệp bất động sản báo lỗ sẽ tăng rất là mạnh, tăng dài dài và số doanh nghiệp báo lãi uh, thấp cũng sẽ tăng lên, tức là suy giảm lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh. Điều này nó hoàn toàn không có lợi cho việc tăng giá cổ phiếu, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu bất động sản. Một điểm lưu ý tiếp theo trong bức tranh vĩ mô của chúng ta thì đấy chính là cái vốn về các kênh huy động vốn của chúng ta. Thì chúng ta biết là trong thị trường vốn của chúng ta thì nếu nhìn vào cái thống kê ở trên đây thì chúng ta thấy là cái tăng trưởng tín dụng của chúng ta 2017 và 2018 thì khá là thấp 2019 thì có nhích lên nhưng mà 3 năm 2020, 2021, 2022 thì tăng trưởng dòng tín dụng của chúng ta mỗi năm khoảng trên dưới 500.000 tỷ thì nó là ổn định, không không đột biến. Tuy nhiên, cái ờ, kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ thì bùng nổ rất mạnh trong năm 2021 và năm 2022 thì suy giảm rất mạnh uh, năm 2022 suy giảm th thấp hơn cả năm huy động năm 2019 cơ. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc trái phiếu, cái kênh trái phiếu mà gần như là bị suy giảm rất là mạnh như này nó ảnh hưởng rất lớn đến ờ, vốn hoạt động trong nền kinh tế của chúng ta. Còn huy động qua cổ phần qua thị trường chứng khoán thì chúng ta nhìn thấy là ngoại trừ năm 2020 huy động được có 23.000 tỷ nó thấp thì 2022 lại trở về mức của 2019. 2023 dự kiến nó cũng sẽ khó khăn. Có lẽ chúng ta chỉ huy động được số vốn tương tự như năm 2018 hoặc 2019 là cùng thôi. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là tổng vốn chung và dài hạn sẽ đang đã đạt đỉnh cao năm 2021 là hơn 1 triệu tỷ, 1,2 triệu tỷ. Năm 2022 chỉ xuống còn 900 tỷ và năm nay có thể tiếp tục suy giảm thấp hơn. Đây cũng là một vấn đề. Khi vốn không dồi dào thì rõ ràng nó là chúng ta kỳ vọng vào những con sóng lớn trên thị trường chứng khoán là nó rất khó xảy ra. Đặc biệt là kênh trái phiếu doanh nghiệp chúng ta biết là có hai nhóm huy động trái phiếu lớn nhất đó là tổ chức tín dụng và bất động sản. Cá nhân tôi đánh giá cái huy động vốn trái phiếu của tổ chức tín dụng cũng có bị suy giảm nhưng sẽ không bị ảnh hưởng lớn, nhưng huy động vốn của nhóm bất động sản thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Do vậy, đây cũng là một cái thách thức rất là lớn cho các doanh nghiệp bất động sản trong năm nay. Đặc biệt là cái phần trả nợ. Chúng ta có thể nhìn thấy năm 2019, doanh nghiệp bất động sản chỉ huy động 36.000 tỷ, 2020 huy động 71 nhưng 2021 huy động đột biến hơn 200.000 tỷ. Đấy, 2022 huy động trở về chỉ có năm mấy nghìn tỷ 51,8 nghìn tỷ nhưng cái cơ cấu trái phiếu đáo hạn thì năm nay trong 3 năm này 2022, 2023, 2024 2023, 2024, 2025 sẽ là 3 năm trái phiếu bất động sản đáo hạn rất là nhiều. Đây là một cái áp lực rất lớn và chúng ta không biết với cái tình cảnh thị trường bất động sản đang đóng băng như hiện tại thì liệu các doanh nghiệp bất động sản có xoay sở được dòng tiền để đáo hạn trái phiếu hay không và liệu có thể xảy ra một cái trường hợp không mong muốn nào đó xảy ra hay không thì điều này nó còn là một dấu hỏi lớn. Chúng ta biết cả năm 2022 thì tổng lượng vốn trái phiếu bất động sản đáo hạn chỉ có 21.000 tỷ thôi. Nhưng đến năm 2023 thì tổng lượng đáo phía trái phiếu đáo hạn của bất động sản tăng 6 lần lên 120.000 tỷ năm 2024 thì ở mức 115 ngàn và năm 2025 thì ở mức đâu đó tầm 85 ngàn như vậy đây là những con số rất là lớn đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn thì năm 2022 tổng trái phiếu đáo hạn chỉ có 4.600 tỷ nhưng mà năm 2023 thì tăng lên 7 lần là hơn 30.000 tỷ. Còn các doanh nghiệp niêm yết chưa niêm yết thì nó mới là khối lượng rất là lớn, 89.000 rất là lớn luôn. Với cái việc trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đáo hạn trong năm nay rất là lớn như này. Nếu các doanh nghiệp bất động sản mà không à, đáo nợ được, huy động thì hoàn toàn điều xấu nhất có thể xảy ra. Do vậy, với những tin tức hiện tại thì chúng ta cũng hãy cẩn trọng với thị trường ờ, chứng khoán của chúng ta. Bởi vì một khi là các thị trường khác mà đóng băng thì cái việc rút vốn trên thị trường chứng khoán có lẽ là bài toán cực chẳng đã. Mặc dù là giá cổ phiếu đang rất là thấp, không không cổ phiếu chưa hề định giá cao nhé. PE của thị trường của chúng ta hiện nay mới chưa đến 11, không hề định giá cao. Tuy nhiên, nếu mà nhưng mà thị trường cổ phiếu là thị trường có thanh khoản, còn thị trường bất động sản hiện nay đang đóng băng với áp lực đáo hạn trái phiếu kể cả của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản một khi mà thị trường bất động sản đóng băng à, không thanh khoản được thì cái thị trường nào thanh khoản được nhất thì hoàn toàn chúng ta cẩn trọng có thể sẽ lại lặp lại bài toán làn sóng là bán bán mạnh cổ phiếu mà khi không có lực đỡ của khối ngoại thì chúng ta cũng hãy cẩn thận tất nhiên kịch bản này là chưa xảy ra và nó cũng là kịch bản không mong muốn tuy nhiên chúng ta cũng hãy dự phòng trước cho những trường hợp xấu nhất xảy ra có thể xảy ra trên thị trường đó là xét trên yếu tố là cơ bản nhé còn uh, từ những cái phân tích cơ bản như tên thì cá nhân tôi nhận định là thị trường chứng khoán của chúng ta đang ở cái điểm nó cũng không không không thật sự là lý tưởng nếu chúng ta xét trên yếu tố phân tích kỹ thuật thì chỉ báo viên index của chúng ta sau khi test đường kháng cự ở vùng giá 1126 thì đã đảo chiều giảm xuống 1077 Bây giờ khá nhiều nhà đầu tư kỳ vọng là thị trường giảm về vùng 1050, 1060 sẽ bắt đáy tại đây. Cá nhân tôi nghĩ là với những nhịp hồi T cộng thì hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên với nhịp sóng lớn thì không có đâu. Quan điểm của tôi thì thị trường hiện nay đang bước vào gần như là đã tạo đỉnh của sóng hồ phục hồi 4 và bây giờ có thể bước vào cái pha điều chỉnh sóng 5 của thị trường và đáy của sóng 5 thì nhiều khả năng sẽ là dưới 900 do vậy chúng ta hết sức cẩn thận đây trên nếu đi theo ờ, sóng thì thị trường của chúng ta đã bước bước vào à, hai pha giảm hai pha tăng rồi sóng 1 đây sóng 2 phục hồi này sóng 3 giảm này sóng 4 phục hồi này sóng 4 của chúng ta cũng đã đi đủ 3 bước sóng ABC rồi Bây giờ hoàn toàn thị trường của chúng ta có thể bước vào cái sóng giảm 5. Cái này thì chúng ta hết sức cẩn thận vì chúng ta biết là cái cơ cấu trái phiếu đáo hạn của chúng ta thì đáo hạn rất mạnh vào quý 2 và quý 3. Do vậy thị trường hoàn toàn có thể à, gặp áp lực bán mạnh vào quý 2. Từ giờ cho đến ờ, đầu tháng 3 thì tôi nghĩ là có lẽ thị trường sẽ đi sideways thôi, chưa có diễn biến gì mạnh xảy ra đâu. Quan điểm cá nhân tôi là hiện nay là đứng ngoài nhé có lẽ là chúng ta sell và nghỉ từ giờ thôi chứ không phải đợi sell in mây nữa đây là quan điểm cá nhân tôi Đấy. quan điểm cá nhân tôi năm nay ngay từ đầu năm thì tôi đã nhận định rồi thị trường của chúng ta nhiều khả năng sẽ là đi trong biên độ 800 hai. do vậy trong năm nay quan điểm cá nhân của tôi là thị trường dưới 900 mới là thời điểm canh mua của chen đầu tư đầu tư chen còn các bạn lướt sóng tươi cộng thì tôi chịu thôi hoặc là đầu tư những cổ phiếu game riêng, những cổ phiếu có câu chuyện riêng, những cổ phiếu bơi ngược dòng thị trường thì cái đấy là là nó mang tính chất nó nó nó không phổ thông và đại chúng. Thị trường cũng đã phục hồi lên sát MA200 rồi, nó cũng hoàn toàn có đủ lý do. Tôi thì trước đó tôi kỳ vọng là thị trường có thể phục hồi lên tầm đâu đó 1150 hoặc là test MA200 1160 nhưng mà có lẽ thị trường hơi thiếu thiếu động lực một chút. Hiện nay thì thị trường cũng đã trải qua hai phiên phân phối rồi. Chúng ta nhìn thấy hai phiên phân phối rất là rõ với hai phiên khối lượng bán tăng mạnh và thị trường được giảm giá. Đặc biệt là phiên phân phối ngày thứ hai hơn 1 tỷ cổ phiếu được trao tay qua khớp lệnh ờ, qua phiên khớp lệnh trên sàn thì là 974 triệu cổ phiếu. Phiên phân phối ngày thứ nhất thì là 750 triệu cổ phiếu. Hiện nay Cá nhân tôi dự đoán thì tuần tới khả năng thị trường sẽ đi sideways thôi. Thị trường sẽ đi từ vùng 1050 có thể test lên trở lại 1001 trước khi giảm trở lại. Giai đoạn thị trường sideways thì chính là giai đoạn mà quý vị có thể tái cơ cấu các cổ phiếu. Theo tôi thì thời điểm này là hạ tỷ trọng các cổ phiếu. Quý vị chỉ nên cầm 2-30% hàng thôi, còn lại 7-80% là tiền mặt chúng ta có thể mất cơ hội nhưng không nên để mất tiền đấy là quan điểm cá nhân của tôi là như vậy còn quý vị muốn kiếm tiền hàng ngày thì chịu thôi trong thời điểm mà thị trường ờ, vẫn tiếp tục trong cái xu hướng downtrend này thì sẽ không dễ để quý vị có thể kiếm tiền uh, rau hàng ngày đâu chợ búa hàng ngày đâu hết hết sức cẩn thận quan điểm của tôi thì đầu tư trong thị trường downtrend thì bạn nào phải đầu tư trong giai đoạn 2010 2012 các bạn mới cảm nhận được điều như vậy Tức là giai đoạn thị trường downtrend chúng ta phải mua đứt bán đoạn. Chúng ta mua những khi thị trường định giá thấp và hoảng loạn, bán khi mà thị trường là hưng phấn hoặc là giới đầu tư à, quên đi bài học cũ. Cái bài học thị trường chắc chúng ta còn nhớ rất là gần. Gần nhất chính là đợt tháng 9 tháng 10, xa hơn một chút là tháng 4 tháng 5. À, tháng 5 tháng 6 đấy là những đợt giảm rất là khốc liệt và hoàn toàn năm nay sẽ lại có những đợt giảm như vậy nữa thôi có cái nó diễn ra vào ngày nào giờ nào tháng nào thì tôi chịu đó là chỉ số vn index nhé chỉ số vn index thì chúng ta biết rồi đây là trong vòng một năm trở lại đây thì đây là lần thứ hai chỉ số vn index của chúng ta tiến vào vùng quá mua lần gần nhất thì chúng ta tiến vùng quá mua tính là đợt cuối tháng 8 thì sau đó thì chúng ta biết rồi đợt nhịp giảm cuối tháng 8 từ 1.300 mà chạy về đến 870 đúng không rất là khốc liệt đợt này chỉ số của chúng ta cũng tiến vào vùng quá mua Đấy. nên chúng ta cũng hết sức cẩn thận nhé các chỉ báo kỹ thuật thì đã nhấp nháy tín hiệu giảm giá chỉ MACD cũng cắt đường tín hiệu đi xuống rồi Đấy, các phiên phân phối thì cũng đã chỉ ra do vậy quan điểm cá nhân tôi thì hiện nay là dòng tiền đang chạy vòng quanh Đấy, đặc biệt là tôi đã nhìn thấy dấu hiệu Ờ, dòng tiền nhấp nháy tín hiệu chảy vào một số cổ phiếu mang thiên hướng đầu cơ và nhóm cổ phiếu penny. Đây là những tín hiệu khá là không an toàn cho việc tăng trưởng của thị trường. Chúng ta biết ờ, thời điểm đầu năm 2022 thị trường của chúng ta dòng tiền cũng chảy vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ penny midcap đẩy đẩy nhóm cổ phiếu này tăng rất mạnh nhưng sau đó thì kết quả chúng ta biết là rất là đau thương và giai đoạn tháng 4, tháng 5, tháng 6. Hiện nay thì tôi cũng đang thấy dấu hiệu là dòng tiền có vẻ như quay đầu, không muốn vào các cổ phiếu lớn và cổ phiếu thị trường nữa mà muốn hướng đến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoặc các cổ phiếu có câu chuyện riêng. Đối với những nhà đầu tư thông minh hoặc lâu năm trên thị trường thì mỗi khi dòng tiền có dấu hiệu chảy vào nhóm các cổ phiếu nhỏ mà mang thiên hướng đầu cơ thì đấy chính là lúc thị trường báo tín hiệu bán ra là lúc chúng ta phải nghỉ. Ok, đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam và dự đoán xu hướng tuần tới. Tôi nghĩ là việc điểm số tăng giảm hàng ngày nó không quá quan trọng đâu. Thời điểm này có lẽ cũng là lúc chúng ta phải nghỉ ngơi thôi. Đa phần các cổ phiếu chủ chốt của chúng ta đều tăng giá ở mức 70 đến 100% so với cái đáy hồi tháng 12 rồi. Còn bây giờ với việc dòng tiền eo hẹp thì tôi nghĩ là rất khó để có thể kỳ vọng xảy ra kỳ tích. Còn thị trường tăng đến đâu chúng ta không biết được, tương lai chúng ta không biết. Nhưng quan điểm cá nhân tôi, bây giờ thị trường không phải là lúc để mua. Nó là lúc canh để chốt lời. Quý vị có thể tùy theo cái cổ phiếu của quý vị, dựa vào cái vùng kháng cự hỗ trợ để chúng ta mua bán. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.